Thứ nhất, điều đầu tiên chúng ta quan tâm đến cái nguồn sáng mà rất là phổ biến, đó là ánh sáng trắng. Ờ, nó quá quen thuộc với chúng ta ngay từ khi chúng ta lọt lòng ra thì chúng ta đã quen với ánh sáng này. Thì gồm có ánh sáng của các cái bóng điện ờ, compact hoặc cái bóng đèn neon hoặc ờ, bóng đèn sợi đốt ở trong nhà. Uh, và hơn nữa từ khi chúng ta bắt bước chân ra đường chúng ta cũng gặp ánh sáng này. Vậy cụ thể nó như thế nào? Thì người ta coi các nguồn phát ánh sáng trắng ở đây thì gồm có đầu tiên đó là mặt trời như các con lưu ý rằng là ánh sáng vào mặt trời được coi là ánh sáng trắng thì đấy là ánh sáng ban ngày thôi các con nhá. Còn lúc ờ, buổi hoàng hôn hoặc buổi bình minh, uh, lúc mặt trời mới mọc thì ánh sáng lúc này uh, có thể chưa được là ánh sáng trắng theo cái nghĩa thông thường. Uh, còn thực tế ra trong ban ngày mà lúc ừ, không phải là hoàng hôn, không phải là bình minh thì ánh sáng lúc này nếu mà gói về thực tế là trắng hẳn thì cũng chưa chắc. Bởi vì trong đó thì thực ra uh, nếu ai mà nhìn về phía mặt trời thì ta sẽ thấy rằng mặt trời thường thường là có màu hơi vàng một chút, hơi vàng một chút. Thế nhưng mà tuy nhiên ở một chừng mực nào đó ta thể coi ánh sáng mặt trời ban ngày là ánh sáng trắng. Ngoài ra uh, thì ở đây các cái đèn dây tóc nóng sáng trong nhà chúng ta cũng có thể coi là ánh sáng trắng hoặc là đèn pha ô tô xe máy hoặc là như thầy nói lúc nãy đó là uh, đèn của cái bóng compact hoặc các cái bóng điện trong nhà đèn led hoặc là đèn uh, neon uh, đèn đèn ống đấy chiếu sáng trong nhà